Ok xin chào anh em Rất vui lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today Anh em thân mến ngày hôm qua tôi có định làm cái bộ line up gót đỏ kết hợp với con rồng mập Nhưng mà chưa làm được à, Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ làm lại nha anh em nhá Làm cho bằng được thì thôi <laughs> Hôm qua tôi cũng phải nói thật với anh em mà tôi muốn làm cái con rồng mập lắm Rất là muốn làm luôn Đấy Bản thân mình là muốn làm xong lại có anh em yêu cầu Thì tôi là là, là, là rất là muốn làm thì hôm qua cũng định làm Đầu game cũng chơi dòng mập rồi đấy Nhưng mà xong rồi cuối cùng là không có đồ Thế là lại phải quay xe Để mà giành ở cái top 1 Chứ còn nếu mà không quay xe thì chắc chắn là sẽ không top 1 được Đấy, với cái lượng đồ như thế thì không thể nào mà top 1 được Mà ra clip ý mà nó không top 1 thì nó cũng không hay anh em ạ Chính vì thế là tôi cũng cố gắng là tôi tôi tôi, tôi hôm qua tôi hoàn thành cái video clip hôm qua Bằng một cái line up để được top 1 Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại nha anh em nhá Chúng ta sẽ làm tiếp Đây rồi, dùng mập bây giờ anh em ơi Chúng ta sẽ làm lại nha anh em nhá Chúng ta hôm nay sẽ chơi tiếp Cái bộ gót rồng mập kết hợp với sáu đỏ Một trong những cái line up mà Tôi nghĩ là nó sẽ khỏe đấy Nó sẽ khỏe hơn cả cái con người nước cơ Đấy nhưng mà Đồ thì nó cũng phải tương đối Anh em ạ, đồ phải tương đối Nhưng mà trận này tôi thấy là đồ của nó thì Nói chung là cũng chả khác gì ngày hôm qua <laughs> Đồ thật sự là thế Nếu mà có hơn ý thì chắc là tôi nghĩ là chỉ hơn là có cái viên tinh thể ma lăng Để chúng ta có thể ghép cái linh sớm <clears throat> Đó chính là cái, cái hơn thôi Còn tôi vẫn chưa thấy cái, cái gì hơn Đây rồi Ok Đấy thôi thì chắc chắn rồi tôi nói rồi mà Cái viên này thì tôi sẽ luôn là ghép đầu tiên nha anh em nhá Tôi sẽ luôn lấy cái viên tinh thể mana Cái món này nó hay lắm anh em ạ Trong cái meta này thì tinh thể mana để mà chơi chơi chơi bắn trưởng ấy Nó là nhất nha anh em nhá Không có cái món nào đồ là hơn Tôi thậm chí là còn ưu tiên hơn cả mấy cái gậy phép để ghép huyết trượng các thứ cơ Đấy Cứ phải tinh thể mana trước 100 mana đầu game phát đã xong rồi tính sau anh em ạ Đấy, còn sau đấy thì mới đến những cái huyết trượng rồi sau đó thì mới đến là những cái như là cái viên uh, ờ, mala à cái cái cái viên uh, ma lăng. Đấy. Cái món đồ mà ưu tiên đầu tiên của tôi. Đấy rồi, hay. Rồi ờ, nhưng mà round này thì chúng ta cho um, tạm con này vào đã. <clears throat> Thực ra là, là, là tăng cơ thôi anh em ạ Bởi vì là Heaven Bomber là gây đam mà được rồi Cho thêm tăng cơ vào rồi Cái con mèo nó có 800 máu là tôi cho con mèo vào anh em nhá Cái con uh, ờ, Swordman ấy máu nó ít hơn con mèo anh em ạ Mà bây giờ tôi ưu tiên là máu nhiều đã Ưu tiên máu nhiều Máu nhiều để cho con Heaven Bomber nó có thời gian nó bắn anh em ạ Một con gây đam mà Rồi, linh Blink xong là đánh khoảng bao nhiêu phát? 3 phát à? Blink xong thì bắn 3 phát, đánh 3 phát là có thể tung một trưởng. Trong cái trường hợp mà Blink vào giữa người quân địch thì nó sẽ nhanh hơn. Tung trưởng nó sẽ nhanh hơn. Riêng cái viên tinh thể Mala này nó có một cái hay là khi mà chúng ta chơi gót ấy, chúng ta chỉ cần là là full Mala đầu game thôi. Sau đó là những cái phát trưởng tiếp theo ấy là nó tự full Mala. Chúng ta không cần phải lấy cái viên ma lăng nhiều đâu anh em ạ. Tuyên Ma Lăng tôi nghĩ là chỉ ghép Nếu mà có ghép ấy thì lấy để ghép giảm hồi chiêu Hoặc là lấy để ghép cái um, cái xung kích Đó là những cái món đồ mà cũng khá là ngon Ok, rồi thôi Uh Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra slot Đây, thôi bán cái con này đi Bán con này đi Ở đây còn con người nước nữa là cũng phải lấy Tôi bán lốt cái con Whisper Seer để tôi mua người nước đây anh em ạ Cái con người nước này, này Thực ra nếu mà chúng ta không chơi nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải mua Bởi vì là nhiều khi nó lên được hai sao Nó gánh cho tôi một cái khoảng thời gian mà tôi chưa có dòng mập thai ấy Hoặc là tôi chưa form được cái con uh, Grim ấy Chưa ra Grim thì rõ ràng con người nước vẫn ngon hơn Anh em ạ Đấy Nói chung là hai con này tôi lúc nào tôi mua hai con chứ tôi không bao giờ tôi để là là, là tôi xác định tôi chơi rồng mập hay là tôi chơi uh, con người nước cả. Đấy mà tôi xác định là tôi ờ, sẽ là đánh là một trong hai con Thì là tôi sẽ mua cả hai cho đến khi là ờ, con nào lên được hai sao sớm Với cả nó ra được Grim, Griek thì mới chốt được chỉ còn lúc đầu cũng không chốt được đâu Ok Rồi Đấy, lúc đầu thì chưa chốt được nha anh em nhá nhưng mà hôm nay tôi vẫn hướng đến là chơi con rồng mập Đấy, tuy nhiên là vẫn phải có những cái bước ví dụ như là rồng mập mãi nó không lên được hai sao ấy đấy thì chúng ta có người nước hai sao ra cho vào chơi tạm anh em ạ đấy tôi có một cái là tôi ôm rất nhiều thứ ở dưới đấy, ở trên ở dưới đều ôm rất nhiều thứ anh em cứ để ý xem cái cách chơi của tôi nó là ôm rất nhiều thứ ở dưới những cái con mà có cặp là tôi ôm hết đấy, để làm sao để nó lên được hai sao sớm chơi dạng đầu game đánh chuỗi thắng thì thường là sẽ là ôm rất nhiều nó không như chơi thua là không phải mua gì cả Đợi 50 đô sau đó là roll đúng như cái quân bài ở trong cái bộ đấy thôi đấy, Nếu mà chơi chuỗi thua Mà chơi chuỗi thắng thì đấy Sẽ phải ôm nhiều nhiều một chút Để có những cái con hai sao sớm anh em ạ Dư, duy trì cái chuỗi thắng Ok vẫn ăn được thôi Rồi Giáp to lắm đấm thoải mái đi u uh. thế thôi nhở luôn cái nữa em nào ok thế thôi bây giờ là phải chuyển đỏ vào luôn anh em nhá chuyển đỏ vào luôn thôi tôi không có ham mấy cái công nghệ bách nữa thế thôi, bây giờ tôi sẽ chuyển đỏ vào hai đỏ kết hợp với hai si sivet anh em nhá đấy có thể chúng ta áp cấp lên chúng ta có sẽ có bốn đỏ nhưng mà nó ở level 7 cơ còn xa lắm anh em ạ Level 7 chúng ta sẽ chơi bốn đỏ Đây gặp này chơi Hunter thì chắc thua Hunter đầu game thì chịu rồi Phải có hai con mèo mới ăn được cơ Với cả cái con uh, Con con con Berserker của nó lia dìu Nói chung là tín quá Nó lia phát Mất hết máu cái hàng phía trên rồi anh em ạ Thôi nào chấp nhận thua đâu Bởi vì nếu mà chúng ta có để mất thì chúng ta cũng không thể thắng được Đấy, cho hai con Skull Hunter vào ngon hơn này. Cái bộ này chúng ta sẽ phải lên level uh, um, 7 chúng ta mới có đủ bộ được anh em ạ. <clears throat> ở level 7 thì chúng ta mới có bốn đỏ được. Đấy còn ở level 6 thì um, kẹp Sivet vào vẫn ngon hơn. Khi mà chúng ta có nhiều cặp thì kẹp Sivet vào anh em ạ. Còn nếu mà lên 7 ấy, thì chúng ta cũng có vẫn có Sivet. Vẫn có Sivet và vẫn có là bốn đỏ hơi đen Gặp cái thằng Hunter sớm quá anh em ạ Thế là bất chuối Chứ còn cái đội hình này thì cũng không dễ để có thể bất chuối như thế đâu Sao thằng Hàn Quốc nó lại bỏ bài ra như này nhở À Eco à Thêm con mèo này Ngon Trên này có thằng Hàn Quốc nó chơi Eco Chơi 9 Assassin anh em ạ Assassin à, cái dạo gần đây nó cũng khỏe phết đấy không yếu đâu cái bọn assassin là tôi nghĩ là một trong những cái line up mà chơi ổn định nhất trong cái thời điểm hiện tại tôi cầm vào tôi toàn tốt rồi đấy thậm chí là tôi đánh giá bộ assassin nó còn ngon cái bộ mết bây giờ ấy sau khi update ấy bộ mết thực ra không ngon bằng bọn assassin đâu rồi để tính xem là gặp ai nào Chúng ta sẽ gặp ai nhỉ kinh Coi kinh Coi chưa gặp kinh Coi chơi gì đấy Fly Vô tư anh em Yếu Thoải mái đó Không phải áp cấp gì cả à, Nói chung là cũng chả áp cấp được Hết tiền thôi Ô một đống ở dưới này cũng chả có tiền mà áp đâu Cũng chỉ là thắng hay thua thôi mà ấy đồ lại vớ vẩn rồi này Lấy được viên ma lăng rồi anh em ạ à. Chả lấy được cái mẹ đấy luôn Trận này đồ lại vớ vẩn với thế này Ê chân lị Chả nhé lại hai hôm lại Không chơi được cái bộ giống mập à Tí nữa lại chuyển sang Exit á Thực ra cũng không hẳn là chuyển sang Exit Chuyển sang nhiều thứ được Chứ cũng không là không không không hẳn là Exit mà đồ như này chơi cái gì giờ khó nhỉ anh em ạ tôi đang có một cái băn khoăn với cái lượng đồ này liệu rằng chúng ta có thể chơi gót rồng mộc không đồ này nó khéo quá ra tôm saman rồi này nhưng mà ở đây có zipper có tham một tí không nhỉ Tham tí mấy không Thực ra thì cũng chả cần Bây giờ cố gắng là lên 7 sớm kẹp bốn đỏ thôi anh em ạ hồ <clears throat> Round này thì vẫn chưa lên được Đấy nên là Chưa đủ tiền lên Chúng ta vẫn sẽ phải đánh ở 6 Như này được rồi nhỉ Thực ra bây giờ tôi cũng đang có chuỗi đấy Tôi cũng vừa mới thắng Tôi chỉ thua cái thằng Hunter thôi anh em ạ Một vài round nữa tôi lại chiến thắng là tôi sẽ lại có chuỗi Nhưng mà bây giờ tôi đang rất là gấp gáp lên 7 đấy Không lên 7 là cái đội hình của nó yếu ấy anh em Cái đội hình này khi nó lên 7 nó gia tăng được rất nhiều sức mạnh đấy Mỗi con là nó được cộng thêm 300 máu cơ mà Đấy, bình thường hai đỏ nó chỉ có 150 máu thôi Nhưng mà khi chúng ta lên 7 ấy, chúng ta sẽ được cộng là 450 máu Nó hơn hẳn luôn đấy Sức mạnh nó gia tăng hơn rất nhiều Nên là chúng ta sẽ phải lên 7 sớm Ui Quá được luôn Rồi Lên 7 rồi Lên 7 mà có khi tôi bán cái con Heaven Bomber luôn Anh em ạ Cho rồng mập vào thôi Tầm này là con trò tôi cả ba rồng nữa chứ nhưng mà tôi vẫn giữ mấy cái con uh, mèo Bởi vì làm sao? Bởi vì trong trận này ấy, nó có nai Bình thường nếu mà không có cờ lai nhá Thì chúng ta sẽ chuyển những cái con mèo này này Hai con mèo này tôi đổi thành hai con rồng luôn Đấy nhưng mà ở trận này có cờ lai anh em ạ Mà có cờ lai thì chắc chắn là tôi vẫn sẽ giữ lại cái bọn này Giữ lại mèo để đánh với bọn lai Có cả bít đây này Đấy, mấy con mèo này nó clear nhanh Gặp mấy thằng beat hay này có thể uh, trụ được Ơi mà đừng bảo thua đâu này nhá Chắc là không thua đâu Solo rồng mập với cả con ờ, con con sao breaker làm sao thua Không thua được à uh, Ra hai sao liên tục luôn <clears throat> Nhưng mà thôi Bây giờ tôi có cái xe gì mạnh rồi Đợi an nhiên sang cắt chuối cái là xong Anh em ạ Bây giờ form 4 đỏ là nó ok rồi Bài là rất là ok Chỉ có mỗi cái băn khoăn nó chính là đồ thôi anh em ạ Cái điều băn khoăn nó chính là cái lượng đồ ở trong cái trận đấu này Người chưa có đồ Có mỗi cái Berlin Bây giờ hiện tại chúng ta có mỗi cái Berlin thôi Còn Cái món còn lại thì nó không tính là đồ Đồ đấy không ghép được Đồ đấy chưa phải là cái đồ có thể là gọi là ghép được Ở đây là có phải 6 bit không chưa chưa chưa mình có bốn bit rồi, thế thì vẫn ăn được thằng này nó roll hết tiền rồi nó kiếm 6 bit này mà chưa ra sáu bit thì cái tầm này thì chắc chắn là nó ăn hết nhưng mà chưa có may quá Ui rồi ôi, thằng An Nhiên kia mất chuỗi rồi kìa Sao lại chưa sang đây Chưa sang đây mà đã mất chuỗi rồi Tôi tầm này tôi tự tin luôn là tôi có chuối trừ khi gặp 6 bit thôi anh em ạ. Hunter, Hunter các thứ vô tư luôn. Bây giờ 6 Hunter không sợ đâu. 6 Clive và 6 Hunter vô tư nha anh em nhá. Bộ này giờ chỉ sợ duy nhất đó chính là 6 bit thôi. Còn mấy cái bộ như là 6 Clive hay 6 Hunter bây giờ cái tầm này tôi ăn được. Thậm chí là kể cả 6 Assassin Trận này có 6 Assassin không Tôi nhớ có thằng đánh xin mà Tôi nhớ là có thằng đánh xin Nhưng mà hình như nó chơi 9 xin thì phải 9 xin nhưng mà hình như là đã chuẩn bị là chuyển sang Gladiator rồi Chứ còn cũng không chơi xin đâu Thấy bắt đầu là, là, là ốc yếc các thứ mà lại có cả phong vũ hay sao Thì chắc là Gladiator thôi chứ còn cũng không phải xin Ui rồi ôi cái món đồ này không cần Đây ở đây chúng ta ghép được thêm cái um, cái xung kích ép xung kích cũng được tôi nghĩ tôi sẽ ghép luôn anh em ạ mặc dù cái món đồ này không phải là ngon thực ra huyết trượng mới là ngon nhá anh em nhá huyết trượng là mới là chấn phái nhưng mà bây giờ tôi đang có chuỗi tôi tôi không muốn mất cái chuỗi sớm nên tôi ghép luôn ghép luôn thôi những cái thằng tiếp theo sẽ là những cái thằng mạnh đấy nên là chúng ta ghép luôn để chúng ta ăn đánh mấy những cái thằng lai hay là những cái thằng sắp tới là những cái thằng kiểu gladiator các thứ thì cứ ghép đam nhiều vào một chút trận này tôi đang tính là có thể là sẽ không ghép bkb mà sẽ ghép là cái giáp xoay bởi vì trận này có gladiator đấy mà trận này lại không có bết chưa thấy ai chơi bết cả ôi tôi xong rồi nhảy vào lỗ rồi Ui may quá con ốc nó bay lên trên anh em ạ Tí thì chết Ốc mà nó bay như này thì có cơ hội ăn không Được không Được không Ui rồi ơi được luôn anh em ơi Con ốc chết cái ngon ngay Hú hồn Hú hồn thật sự luôn ấy, Quả nhảy vào cái lỗ anh em ạ May con ốc nó, nó đứng một chỗ Nó lại bay lên trên Ờ thế mày thế như này Ôi rồi Trận này chốt là rồng ngập nha anh em nhá May quá anh em ơi Nhưng mà chắc tí phải một slot cho tóc xoay Cái thằng này nó cũng roll ra được bit rồi này 6 bit rồi này Ôi ôi gặp 6 bit thì càng phết nhờ Ăn nổi không Chết thật Còn một thằng là chơi nai nữa nhá Hai thằng nó, nó có thể là nguy cơ mất chuỗi rất cao luôn đấy Đấy thằng này chơi nai này Ui nhưng mà thằng này có khi nào nó chuyển sang nó chơi mết không kiểu 3 3 mét kết hợp với 6 Glide ấy. 6 human ấy. Rất có thể nó sẽ là cái up đấy. Nhưng mà bây giờ còn 35 máu là cũng khá là, là, là nguy hiểm rồi đấy. Ra 17 mà còn 35 máu như thế kia thì liệu rằng có thể là gỡ. Ê từ từ nha thằng Hoàng Dương nó chuỗi 12 kìa. Thằng Hoàng Dương gặp chưa? Nếu mà chưa gặp gì chết luôn đỡ phải comeback Eco trắng 12 uh, ờ, chuối thua liên tiếp trời mết đấy à, Bây giờ tôi phải dí cái thằng này chết luôn Để tôi ghép được cái giáp xoay Tôi đỡ phải lăn tăn cái việc là ghép BKB nữa anh em ạ Hợp lý Chưa gặp nhá Chưa gặp nhá Đấy chúng ta chưa gặp Hoàng Dương An Nhiên với cả Hoàng Dương chưa gặp Dí chết luôn trước khi là coi như là kịp to An Nhiên Hunter nói chung là cái bọn hunter này thì không sợ anh em ạ bọn hunter này thì cũng không sợ lắm đâu về cơ bản là cái bộ hunter cái tầm này không sợ sợ sợ bít thôi bít gặp rồi may quá cái thằng ờ, ờ, hai thằng bít gặp rồi cho này có hai thằng bít gặp hết cả hai rồi đây rồi hay quá cơ hội gì nó chết luôn thế này đây đó chính là cái cơ hội cuối cùng để nó có thể sống lên level 8 luôn chứ còn gì nữa Lên 8 luôn gì chết luôn anh em ơi Gì nó chết luôn thôi chứ còn gì nữa Kẹp từng con heo này cho đảm bảo là là chết <laughs> Xả tiền mà không hết được cái đống tiền kia thì chắc chắn chết rồi Quá đen như là Hoàng Dương nhưng gặp tôi ở cái round 19 á Và thậm chí Hoàng Dương còn không hề hay biết là tôi dí chết ở cái round này Đấy ấy để tôi cho thêm con sao đi vô này vào cho nó <laughs> gọi là 100% luôn này Vãi cứt thật ác thế à, Tuấn ơi Wow Chắc chắn chết đấy Không thể sống nổi đâu Nếu mà không xả được hết cái đống tiền kia Đấy Eco này thì eco của chúng tôi Eco của chúng tôi à, Chuyên mết à chơi mết à Tôi chúa ghét những thằng chơi mết luôn Thôi thật với anh em là gặp những thằng chơi mết ở trong game tôi chỉ muốn dí chết sớm thôi Ôi xong rồi 11 máu chắc chắn đi Không nói nhiều <laughs> Eco đến chết là có thật anh em ạ Đúng 12 round liên tiếp luôn Trừ những cái round quái ra thì đúng là Eco toàn bộ rồi à? Chuối 12 trận thua liên tiếp luôn <laughs> Eco chơi một cái con game nó chẳng có cái ý nghĩa mẹ gì luôn Vào game xong rồi Eco Sau đó là đợi đến lúc chết rồi ra làm trận mới Anh em thấy nó có vui không Thật sự là nó chả có cái ý nghĩa gì Chơi một con game chán thật sự luôn Đấy chính là lý do là làm sao mà tôi không eco đấy anh em ạ Thực ra tôi anh em để ý xem tôi rất ít khi eco Nhất là trong rank gần như là không bao giờ phải eco cả bởi vì trong rank này thực ra đánh rank nó dễ lắm anh em ạ đánh rank thì tôi nói thật với anh em là kể cả đánh queen bây giờ rank queen nó khác gì là phổ cập đâu dễ lắm anh em nó không như là đánh ở trong lobby đánh lobby mà đánh giải các thứ thì nó khó thì những cái người chơi khác ấy người ta cũng kết hợp giỏi như mình đấy người ta biết tận dụng những cái con được cho ấy nên người ta cũng có thể đánh được chuỗi thắng sống như mình vì cái việc mà đánh chuỗi thắng ở trong cái lobby nó khó rất nhiều Lobby giải ấy Rồi, để tôi uh, dừng lại tôi uh, roll cái con uh, Grim và con uh, con con con rồng bập lên 3 sao đã anh em nhá. Tôi tôi không có cái ý định là lên 9 đâu anh em ạ. Rao này chắc là tôi chốt cái tinh thể mana thôi Như tôi đã nói với anh em là Chúng ta sẽ cần là có ít nhất là hai viên và nếu mà chuẩn của nó sẽ là ba viên man, ờ, tinh thể mala. Đấy. Nên là đây nó sẽ là những cái món đồ chân phái. Khi mà chúng ta có đủ ba viên ấy thì chắc chắn là vào phát là tung trưởng luôn. Thôi mất chuôi cho An Nhiên rồi. À. Tầm này thì cũng phải chịu rồi anh em ạ. Chúng ta giữ được cái chuôi đến sau round 21 nó đã là tuyệt vời rồi. Sau round uh, ờ, 21 mà chúng ta giữ được chuỗi thì nó là thành công lớn rồi không không thể hơn được nữa bởi vì chúng ta phải dừng lại ở 8 không lên được 9 đâu bộ này phải dừng lại ở 8 để roll lên 9 một cái là con rồng mập nó nó không lên được 3 sao đâu đấy <clears throat> rồi chúng ta sẽ chuyển gót vào luôn nhá anh em nhá chuyển gót vào luôn thôi Thực ra bây giờ nha, nếu mà chúng tôi bỏ một con đỏ ra tôi kẹp con uh, sao vô vào thì nó cũng rất là ngon. Con sao Divo ở chính ra nhá, nó ngon hơn là để bún đỏ hàng riu ấy. Anh em ạ. À bây giờ tôi thừa một đỏ mà, đúng không? Thừa một đỏ bây giờ có hai gót thôi, không phải bốn gót. Thôi cho con này vào đấy. <clears throat> Hợp lý. Sao đi vô này hút mana anh em ạ. Đây ví dụ như gặp những cái thằng bit này này thì nó sẽ không giúp cho cái con uh, con con uh, ờ, Whitlosia kia nó có thể là gọi đệ liên tục được. Nó hút mana. Rồi ok. Đấy, rất hợp lý luôn. Quá hợp lý. Mất ít máu thôi. Đấy sợ nhất là gặp bit mà. Rồi, quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Vớ vẩn này còn ăn này, vớ vẩn còn ăn này. Ăn không? ăn ông ăn ông ăn ông ăn ông ăn ông ăn ông ăn ông đấy anh em thấy cái hút mana nó hiệu quả chưa con cào nó nó đang định lăn thì nó hút mana thế là lại không lăn được gặp bít là lẽ ra là thua nhá nhưng mà nhờ có cái con con con salivo ấy tôi mới cứu tôi được một cái bàn gọi là bất nhiều báu ấy rồi đón tiếp rồi Cứ từ từ không phải vội chín mươi máu anh em ạ, à, cứ bình tĩnh nhá Tôi tôi quyết tâm mà tôi roll con rồng mập lên được ba sao Mà từ lấy giờ tôi roll thì nó vẫn bốn con Nó vẫn chưa hơn được tí nào Đây là gặp bít này Đấy, nhưng mà có một cái combo đẹp Quá tuyệt vời U, ăn được bít luôn á à? Ăn được 6 bit luôn này Vãi đái được, Đánh ở level 8 ăn được 6 bit ở level 9 nữa Điêu thật đấy Thậm chí là đối thủ còn có cả cá lông nhá Vẫn ăn được cơ Sợ thật sự <laughs> Ăn được bit luôn anh em ạ Ảo lòi Hiện tại chúng ta chưa form được 6 ờ, đỏ Chúng ta cứ để cái con Salivo vào đã Hút mana anh em ạ Mấy cái thằng bit ấy, nó sợ nhất là nó đẻ thôi đấy như cái thằng Greater nó cũng có những cái con đẻ này chúng ta cần những cái con hút mana để nó giảm cái, cái việc tốc độ đẻ của bọn đấy rồi thôi không có mết thì chốt cái giáp xoay rồi anh em nhá đánh với Greater chốt giáp xoay luôn ok đây có cái ngọc uh, giảm hối chiêu nữa cho cầm luôn mấy cái con sồng mập ở trận này nó không giống như cái trận trước trận trước thì đồ không ngon Đấy, đồ không ngon rồng ờ, mập thì ra rất nhiều nhưng mà trận này rồng mập ra ít quá đồ thì bây giờ là nói chung là cũng là ổn rồi theo tôi đánh giá đồ như này là tạm được mặc dù nó không phải là gọi là perfect hoàn hảo đấy không phải là có những cái món đồ perfect hoàn hảo nhưng mà cũng được rồi như này là cũng ok cũng là đồ đam thôi nói chung là chơi đồ đam thì là ngon rồi phun phun công anh em nó thủ vừa vừa chén thánh nhân trước làm gì tôi là tôi bây giờ tôi không ghép chiến thánh đâu chơi bộ này không có chiến thánh gì cả cứ phun uh, ờ, công à đấy còn trận này có thêm một giáp xoay để đánh với cả Greater thêm một giáp xoay Thực ra nó cũng chỉ là cái món đồ mà tôi uh, nó, nó tự rơi ra thôi Chứ còn tôi cũng không có chủ định tôi lấy cái giáp xoay Ok Rồi Hiện tại thì nói chung ấy là anh em cũng có thể thấy là bây giờ máu tôi vẫn chín 90 màu đánh sữa máu nói chung là thật là kinh khủng khiếp luôn mình cũng phục mình thật đấy bài nó rất là vô vẩn nhá nó nhìn thấy thôi nhưng mà nó lại rất là ok luôn máu giữ rất là tốt luôn anh em thấy tôi qua hai round bit rồi tôi không mất máu tôi còn chiến thắng bọn bit luôn <laughs> trong khi chúng ta chơi sáu đỏ sáu đỏ ăn được bit anh em nào mà hiểu con game này anh em cũng sẽ biết là sáu đỏ rất sợ hit nếu mà chưa có có con Batman Đấy mà tôi hai round gặp bit tôi thậm chí tôi còn chưa có sáu đỏ tôi vẫn ăn được. Anh em thấy không? Càng càng thật sự. Rồi, rồi đồn tiếp nha. rồi. Từ từ anh em ơi. Tôi tôi vẫn như này thôi nhá anh em nhá. Đội hình vẫn thế này đâu. Đội hình vẫn thế này đâu. Không có gì thay đổi cả. Tôi tôi vẫn sẽ uh, để nguyên cái đội hình này cho đến khi nào mà con rồng mập nó lên được 3 sao rồi chúng ta sẽ up lên level 9 kẹp 6 đỏ. Đấy. Còn bây giờ thì như thế này là ok rồi. Bây giờ kẹp 6 đỏ sớm nó không ngon bằng đâu anh em ạ. Nó không ngon bằng đâu. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bây giờ ấy chúng ta có một cái um, lượng máu nhiều. 6 đỏ nó cũng chả cộng được bao nhiêu đâu. Không đáng kể. 9 ăn rồi này Thôi ờ, thua thua thua mất nhiều máu, mất nhiều máu, mất nhiều máu. Mất nhiều máu, mất nhiều máu, mất nhiều máu, mất nhiều máu. Giết thêm con súng đi. Đúng rồi. Này. Thực ra giai đoạn này sẽ là cái giai đoạn chắc chắn là chúng ta sẽ phải chấp nhận mất máu nhiều đấy anh em ạ. Round 26 rồi mà. Lên game rồi. Lên game mà chưa form được bài thì chắc chắn là sẽ xác định là tụt máu nhiều. Nhưng mà tôi chấp nhận. Chơi 6 đỏ chấp nhận tụt máu xuống thấp để tí nữa là mạnh anh em nhá chấp nhận đấy chấp nhận đánh đổi thôi không có vấn đề gì hết cái quan trọng là chúng ta phải luôn ở level 8 Bây giờ tôi áp 9 cái là xác định luôn là từ bây giờ đến hết game ấy con rồng mập nó không lên được 3 sao đâu anh em ạ. Nhá. Tôi cứ để máu nó xuống khoảng mười mấy máu đi. Mười mấy máu thì lúc đấy căng lắm ấy thì tôi xả hết tiền ở level 8 luôn. Đấy. Căng lắm ấy nhá thì xả hết tiền. Nếu mà nó đen đến cái mức độ mà xả hết tiền mà không ra là con rồng mập 3 sao ấy Thì thôi trận này thôi <laughs> Coi như không lên clip Có thế thôi Đánh thì nó vẫn phải chuẩn sách giáo khoa Còn nếu mà bây giờ bảo là bây giờ mà Thôi thì xả tiền up lên 9 luôn Thì xác định luôn là lết game thì không có được top 1 đâu Anh em ạ à. Và cũng sẽ không chơi được rồng mập nữa Anh em nhìn bài bọn nó to như này rồi Đấy Mà tí nữa rồng mập 2 sao thì đỡ làm sao được Bắt buộc co phải 3 sao thôi Nhá Chắc chắn đấy Đấy, gặp những cái thằng này mất rất nhiều máu luôn này Chắc chắn là không thể nào mà có thể là, là, là chơi kiểu dòng mập hai sao mà vô địch được đâu anh em ạ Đấy, buộc là chúng ta phải đánh đổi thôi Chấp nhận là bây giờ là phải như thế để được top 1 Còn nếu không mà late game thì bắt buộc là nếu mà chơi xác định là chơi up cấp ấy thì bỏ dòng mập thôi Chơi là co là 5 đô, ví dụ như là máy bay chẳng hạn Thì còn có cái cửa Bây giờ thì Dash Spirit thì không chơi được rồi Ơ từ từ nhá, cái con này bỏ đi Bây giờ con Dark Spirit đâu có chơi được uh, kết hợp với cả những cái món đồ uh, gậy phép ở đâu Gậy phép giờ nó chỉ tăng cho mấy cái con bắn trưởng thôi anh em ạ Sát thương ma pháp thôi Đấy mà con Dark Spirit thì nó không được hưởng cái hiệu ứng của những cái món đồ này Nên chúng ta nếu mà lấy cái đồ cho con rồng mập này thì xác định chơi con 5 đô ấy Đấy mà bán rồng mập đi để mà chơi con 5 đô thì cũng chỉ chơi con máy bay thôi còn con rớt nữa Nhưng mà con rớt là hên xui lắm anh em ạ Con rớt ở trong cái bộ đỏ này nó không ngon Nó không thể nào mà nó có thể khỏe được bằng con uh, máy bay được Ui rồi ơi Lại bị con con ốc nó bớ vào rồi này hai đau rồi này Mỗi lần gặp thằng này mất nhiều máu quá Ui Gladiator nó đẩy cho tôi kìa Vãi cứt Mỗi rào là cũng ngót nghét 20 màu thôi chứ cũng có ít gì đâu Quá đáng sợ luôn ạ à. từ nha con ờ, con con con live spirit này là cũng sẽ phải lấy đấy cho vào được bốn cọc anh em ạ bốn cọc đấy thực tôi sẽ bỏ sao đi vô luôn anh em nhá chúng ta sẽ lấy bốn cái cọc luôn ok rồi bán con Salivo đi đâu Vẫn cứ 50 tiền ở level 8 một chút Bây giờ gặp bit hơi sợ này Tầm này gặp bit hơi sợ ấy à, mất nhiều máu đấy Nhiều phết đấy, không ít đâu Ây à, hai máu Kha này Hay chơi 4 gót này à con này bốn gót ngon hơn hay là là là light speed ngon hơn bốn gót ngon hơn không nhỉ bốn gót để cho con rồng mập nó tung trưởng nhiều hơn thực ra mỗi con nó cũng có cái hay của nó con khan cho vào thì có bốn gót thì ờ, rồng mập tung trưởng nhiều hơn nhưng mà con light speed cho vào thì nó có cái ờ, cái, cái hiệu ứng của bốn cọc thì đam nó to hơn Đam to hơn là một thứ hai là có hiệu ứng của cái khống chế Gây đam thì cũng ok Nhà bit có vẻ to nhỉ Bây giờ cái bọn mết thì nó yếu đi anh em ạ Nên là cái bọn bit ấy Tự nhiên nó lại nó lại quay trở lại comeback Vãi đài thật ừ, chơi, chơi chơi chơi bit cũng cũng khỏe lắm đấy anh em ạ biết chưa đây rồi Chuẩn phải được rồi anh em ơi luôn mấy cái đã Sự tôm Saman lên được hai sao này Còn mấy con rồng nữa Còn hai con rồng nữa à Thế thôi áp chỉ luôn anh em ạ Còn hai con nữa thôi Rồi áp chỉ luôn Bây giờ mà để 8 chết ấy Không có 6 đỏ chết đấy anh em ơi Không trụ nổi hai round đâu 33 máu máu thấp lắm rồi Bây giờ phải 6 đỏ đã Còn 22 tiền kia có hai con có ra không nhỉ <laughs> Trời ơi hơi hơi sai so với sắc ấy nhưng mà thôi tôi cũng không thể làm tôi trụ được thêm nữa rồi máu giờ tụt thấp quá rồi anh em ạ tôi chỉ để mươi ba máu thôi chứ còn để 10 máu thì tôi sợ là một rao mà toang thì là thua luôn đấy để cái tầm này nó, nó tôi nghĩ là hợp lý sáu đỏ bây giờ hợp lý bây giờ lên level 9 hên hên ra là con Batman nữa thì ấm luôn anh em ạ bây giờ Batman nữa thì, thì ấm không sợ ít 9 Warrior kẹp ngộ không hai sao không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ bộ này không sợ Warrior anh em ơi u uh, đây anh em ơi còn một con thôi hết tiền ra này luôn không nhở một con nữa ui đây rồi anh em ơi đấy cơ hội top một đây rồi <laughs> oh my god quá ok luôn lên được 9 có dông một ba ấm rồi bộ này nhá nó chỉ cần ở level 9 dông một ba thôi anh em ạ đấy còn cố gắng lên được 10 thì kẹp cũng thêm khan hoặc kẹp thêm line split nữa nên là nó mắc bình mà nếu mà ở 9 mà như này nó ấm rồi đấy có thể cân được với rất nhiều đội hình ở trong cái giai đoạn này Giai đoạn từ 30 đến 45 mà thoải mái luôn Rồng mập lên được hai sao À 3 sao ok luôn rồi anh em ơi Round này chúng ta sẽ gặp 9 Hunter Chắc chắn ăn Không nói nhiều Chắc chắn là ăn Đấy. 9 Hunter kẹp luôn rồi Cô Tư Cô Tư ok ok ok Ok ok ok solo solo solo solo oh, ok ok ok ờ, đừng bỏ thua nhá ok ok ok ok à, tại sao ui rơi chán thế nhở không hiểu sao thua <laughs> tại sao tôi vừa lấy tôi gặp thằng này tôi vẫn còn là cái con rồng mập hai sao thì tôi ăn mà sao bây giờ tôi lên ba sao tôi lại thua thế là sao ai có thể giải thích cho tôi được không hay là do xếp bài nhỉ Ảo Macalana thật Tầm này bây giờ đồ cũng thế giới ở đây chứ Cũng có cái gì đâu nhở Sao lại có thể thua nhở Rồng mập tung trưởng chậm quá hay sao Phải không Rồng mập có không đủ ma năng để có thể tung trưởng luôn được Nên là thua đúng không à, Bây giờ mà cho con Grim không cầm bờ linh thì cái quẹt mực của nó nó sẽ không uy tín lắm đâu anh em ạ Con này nó phải có bờ linh thì nó quẹt mực combo là mới đẹp được Quẹt mực đấy anh có thấy không Quẹt mực như thế này nó là quá đẹp rồi Quẹt mực quá đẹp luôn ấy Ôi rồi ôi anh em nhìn cái combo quẹt mực của nó quá tuyệt vời luôn Bây giờ bỏ bờ linh đi toang ấy Không được Không bao giờ bỏ bờ linh trên người con con Grim đâu Bad Omen oh rồi Ôi rồi ôi domain này sẽ giúp tôi coi như là đánh được với những cái thằng bit và những cái thằng greater ờ hunter chết rồi giờ chỉ còn một bit một greater thôi anh em ạ à. ngon ra rất là đúng lúc luôn rồi thôi bây giờ tôi tích tiền tôi lên 10 rồi lên 10 kẹp thêm con khan hoặc là con light split thế là xong hai con đều ok hết con nào ok cứ con nào lên hai sao chơi nha anh em nhá con nào lên hai sao chơi con nào cũng được rồi round này chúng ta sẽ gặp pit ngộ không hai à có bkb không sợ không sợ có bet omen rồi có bet omen rồi không sợ bit không sợ bit một chút nào hết hay quá cắt chuỗi luôn thế là round 36 lên được 10 quá tuyệt vời round sau round 35 thì tôi lại từ từ đã ấy thằng Bit nó đấm thằng người tơ bay màu luôn kìa Anh em thấy Bit khỏe chưa Bit tôi đã nói là Bit là nếu mà nó không có cái bọn mết nó cản lại nhá Thì Bit bây giờ nó lại ngon Trong lobby anh Bit hay lắm anh em ạ Bây giờ mà vào mấy cái lobby chơi Bit Vào đập mấy cái thằng chơi đánh chơi sáu đỏ à. Bây giờ nhá mấy cái lobby mà kiểu giải giết các thứ người ta toàn chơi sáu đỏ rồi Bây giờ nhá ông nào mà cầm Bit đấm hết Đấy Tất nhiên là sáu đỏ đấy là sáu đỏ Không phải sáu đỏ này sáu đỏ tôi đang chơi nha anh em nhá sáu đỏ tôi đang chơi đây này Nó là sáu đỏ gì Nó là sáu đỏ là gót sáu đỏ Nhưng mà bây giờ người ta chơi cái sáu đỏ gì anh em biết không sáu đỏ kẹp với cả cái bọn lùn ấy sáu đỏ kẹp lùn kẹp với cả cái con kiểu Lancer ấy Làm cò ấy Đấy bây giờ lobby hay chơi cái bộ này lắm sáu đỏ kẹp lùn kẹp Lancer kẹp với cả Light Spirit Rồi kẹp uh, cái gì đó Kẹp uh, Tsunami Đấy cái bộ đấy hay chơi mà bây giờ đánh bít nó đấm cái bộ đấy như con luôn ạ ủa trận này nói chung là đồ nó phải mắc chân phái luôn anh em ạ à. có gậy bão luôn này ui rồi ôi hay quá vừa có huyết trượng với gậy bão hai món đồ chấn phái đến late game nó có hết anh em ạ quá tuyệt vời luôn xong rồi rồi đây cho con này vào up lên 10 luôn Khan hai sao thì thay vào nha anh em nhá. Bây giờ Khan chưa hai sao thì tạm thời tôi cho con Light Spirit. Nhưng mà Light Spirit hai sao thì tôi lại thay vào cho con Khan. Đấy, mà nếu mà Khan ba sao thì tôi lại thay vào. Tôi sẽ chơi cả hai luôn. Sa Linh Assassin hai sao đúng không? Không sợ. Cũng chỉ một khạc thôi. Cũng chỉ một khạc thôi. Ôi rồi khỏe chưa? Cái bộ bit nó bắt lạt được cái bộ mà sáu đỏ kết hợp với cả lùn ấy Nhưng mà nó không bắt lạt được cái bộ gót này anh em ạ Bộ gót rồng mập này khi mà chúng ta có một cái bờ linh cho Grim và có con rồng mập này nó combo đẹp ấy Thì cái bộ bit này nó không có đam đâu Nó đánh chậm anh em ạ Đấy Và nó đánh chậm thì nó cứ bị khạc vào chúng co thì co gần như là không gây đam được Khan hai này nhưng mà có cho vào không? Thực ra nếu mà cho vào thì cái số đồ tận dụng để đưa trên người con uh, con Light Spirit thì nó phí lắm. Bởi vì cái con đấy là cái con duy nhất mà có thể cầm được đồ đánh tay. Mà bây giờ mà bỏ khan vào thì mấy cái đồ đánh tay nó lại không ai cầm. Thôi cứ để lại đã. Ui anh em nhìn kìa. Trông con rồng mập nó, nó không bất màu luôn mà nó khạc cho. Ui rồi <laughs> ơi anh em ơi, anh em nhìn thấy cái gì không? Anh em vừa nhìn thấy cái gì không? Con Silent Assassin bị đúng một nhổ phát chết luôn Nó còn chưa kịp rút máu theo dây nhá Nhổ phát chết luôn Mẹ ơi nó mạnh cái cơ độ như thế thì thôi Tôi đã nói rồi hai món đồ chấn phái Đấy chính là cái bão ấy Cái gậy bão và cái cái cái huyết trượng ấy Nó làm nên tất cả luôn Thôi chả cần phải cho khan vào đâu anh em ạ Để bốn cọc này là đam nó mắc binh luôn Nhổ phát chết mà anh em Nhổ phát bay màu mà Thế thì đỡ làm sao được Rồi thì đây nó chỉ là thủ tục thôi Ra quyết định rồi <laughs> Không có cửa Đã dồn toàn bộ đồ cho xe linh rồi đấy Nhưng mà đấy anh em thấy <laughs> Ăn một khạc một cái thì Bikibi thì cũng lên bảng đến số thôi anh em ạ Vậy cứ thật mạnh quá rồi mất thôi anh em ơi vừa xem mấy quả mà nó nhổ một phát chết con xe linh luôn Anh em thấy nó, nó kinh khủng khiếp lên như nào quá khủng khiếp luôn tôi nghĩ con sồng bọc này nó mạnh hơn con người nước đấy anh em ạ đánh giá một cách rất là khách quan là nó là như thế đấy rồi ok anh em thấy hay để lại tôi một like nhá anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái hôm qua có một cái trận đấu cũng rất là hay chuyển bài nó phải nói là nó rơi vào tầm siêu phẩm mặc dù ở chơi con sồng mập hụt nha anh em nhá anh em chưa xem anh em có thể chọn clip bên trái và anh em cũng có thể chọn clip bên phải nếu anh em chưa xem cái trận gót kết hợp với người nước đó